Trong ngày 18 tháng 8, công ty cổ phần Vĩnh Hoàng mã VHC đã tổ chức gặp gỡ nhà đầu tư với chủ đề là VHC hoàn thiện và tối ưu hóa chuỗi giá trị sản phẩm. 6 tháng đầu năm nay, công ty đạt doanh thu hợp nhất là 1.477 tỷ đồng với lợi nhuận sau thuế tương đương 107,9 tỷ đồng, hoàn thành 60% kế hoạch của năm nay. Về hoạt động đầu tư thì VHC có mức tăng trưởng cao hơn bình quân của toàn ngành và hướng đến chiến lược gia tăng giá trị với những dự án chế biến collagen từ da cá, dự án nuôi cá chẽm xuất khẩu, Dự kiến lợi nhuận thu từ các dự án này sẽ đạt mức 50 tỷ đồng vào năm 2012 và 100 tỷ đồng vào năm 2013.